Đại sư cùng đường Tam đi dạo trong vườn, trò chuyện đôi ba câu, Ngọc Tiểu Cương nhắc nhở hắn lần này gặp nguy hiểm là do hắn đã quá hành động theo tình cảm, nói thẳng ra là liên quan tới Tiểu Vũ, đây cũng chính là ưu điểm và nhược điểm của nam chính chúng ta. Ông dặn dò hắn sau này phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Đường Tam gật đầu, hứa sẽ rút kinh nghiệm, không dám hành sự lỗ mãng như vậy nữa. Đại sư muốn xem xem lần này học trò cưng hành động lỗ mãng thu hoạch được những gì. Không ngờ Lam Ngân Thảo sau khi hấp thụ hồn hoàn của nhân diện Mai Chu lại càng mảnh mai và sáng bóng hơn. Độc tố cũng mạnh, tốc độ ăn mòn lại càng cao. Không ngờ rằng chuyến đi này lại thu hoạch được nhiều tới như vậy. Tiêu Tam theo ước nguyện của Lão Thái gia đường môn căn dặn lúc trước, liền đi vào trong trấn tìm xưởng rèn lớn nhất ở Tác Các Thành để bàn chuyện sản xuất ám khí. Lần này có tiểu thư của thất bảo luli đề nghị chuyện làm ăn cho nên hắn không còn lo về phần chi phí nữa, rồi chỉ cần tìm thợ rèn tốt nhất mà thôi. Hắn đi đến, đưa cho ông chủ tấm bản thảo các bước để rèn ra thứ ám khí đường môn kia. Lão bá nhìn một lúc rồi đồng ý nói chuyện riêng. Không ngờ hai vị thiết long, thiết hổ mà bọn người tiểu vũ đối đầu lúc trước lại là con trai của ông chủ nơi này. Lần này đường Tam ngỏ ý muốn hai người đó rèn ám khí cho hắn. Đường Tam đưa trước 100 kim hồn tệ, nếu như bộ đầu tiên ưng ý hắn thì tiếp tục sản xuất. Hai bên thành giao, vụ làm ăn lớn này coi bộ cũng rất thú vị đây. Tiểu Vũ chạy đi tìm Đường Tam, không ngờ Kaka lại ở đây. Chuyện hồn cốt của Đường Tam vô cùng đặc biệt, nên là Tiểu Vũ đã quyết định rồi, thề sẽ không để kẻ nào có thể đụng đến hồn cốt của Kaka. Đường Tam vội ngắt lời là hắn đã thề trước sẽ bảo vệ Tiểu Vũ, là thề rằng không để Tiểu Vũ gặp nguy hiểm. Nam chính nắm lấy tay của Tiểu Vũ, dưới ánh hoàng hôn đầy tuyệt đẹp soi sáng bóng dáng cặp đôi trai tài gái sắc. Dường như bọn họ cũng cảm nhận được thứ tình cảm gì đó trong lòng mình. Đang chuẩn bị môi kẻ môi dưới khung cảnh rực rỡ thì tiếng của áo tư tạp và chữ Vinh Vinh vang lên, phá hỏng bầu không khí lãng mạn, vội biến thành ngượng ngùng của cả hai. Tối nay, viện trưởng quyết định mở một buổi tiệc mừng ba người thành công đạt cấp 30. Mới sáng sớm mà đại sứ đã cất công dạy nấu ăn cho đám học viên rồi. Đúng là người thầy tâm huyết, mà chỉ có điều đây cũng chính là bài học trong quá trình huấn luyện của đại sư. Nếu như sáng mai ai tới trễ nửa khóc thì khỏi cần ăn nữa. Bài học đầu tiên mà Ngọc Tiểu cương muốn dạy đó là cho đới mộc bạch đối kháng với đường tam. Không biết nam chính của chúng ta sẽ xử lý ra sao đây? Dù gì hai người cũng là huynh đệ đồng môn. Trận chiến giữa đới mộc bạch cùng nam chính diễn ra vô cùng gay cấn. Chỉ có điều, đới mộc bạch đã quá coi thường Lam Ngân Thảo, dẫn tới việc đường tam bắt được sơ hở, dùng hồn kỹ thứ ba kết thúc trận đấu. Lý do mà đới Mộc Bạch dù cấp cao hơn đường Tam nhưng vẫn thua đó là do công kích của hồn sư hệ khống chế rất yếu. Vậy nhưng, lực khống chế lại vô cùng mạnh có thể thắng một hồn sư hơn họ 10 cấp. Cho nên, đây là khắc tinh của hồn sư hệ cường công. Cách tốt nhất để khắc phục được nhược điểm này chính là không để cho hắn cơ hội khống chế. Trận vừa rồi Mộc Bạch thua thì để trận này gỡ gạc lấy lại phong độ vậy. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn một đội. Nhưng cuối cùng vẫn không thể phân thắng bại được với hai tên này. Ngoài ra còn xém bị nướng khét bằng lửa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn. Áo Tư Tạp cung cấp hương tràng giúp tên béo khôi phục lại công lực cho nên mãi chẳng thể phân nổi ai thắng ai thua. Còn về phần Đường Tam và Tiểu Vũ, ngay từ chiêu thức hồn kỹ thứ hai làm mị hoặc đã khiến hắn để lộ sơ hở để tấn công. Đến lúc nắm bắt được thời cơ thì ai nỡ đả thương muội muội yêu quý của hắn. Thế là cả hai người bọn họ đều bị Lam Ngân Thảo trói chặt. Cuối cùng, đại sư đành phải dừng lại tất cả trận đấu. Hắn bắt đầu giảng dạy những điều sai lầm trong lúc chiến đấu của mỗi người. Bắt đầu từ đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và cả Đường Tam và Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ. Ai cũng đều có ưu điểm, nhược điểm riêng của bản thân, không có hồn xương nào là hoàn mỹ cả, chỉ là có biết cách khống chế lại nhược điểm đó hay không mới là một chuyện. Thế là cả đám bị phạt, đeo một sò đá nặng chạy từ đây cho tới tác thác thành rồi quay lại. Viện trưởng nhìn đám học viên có chút mùi lòng, phạt như vậy thì có ác quá không? Đằng nào thì cũng giúp chúng không lãng phí thức ăn lúc sáng. Thì ra sáng sớm có đồ ăn ngon cũng đều là có ý đồ của ông cả, quả là thâm sâu mà. Và lại, không phải trải qua cảm giác đồng cam cộng khổ thì sao có thể trở thành đồng đội cơ chứ? Bọn họ cứ chạy, cứ chạy, chạy hết lần này tới lần khác, rồi dừng chân trước cổng học viện, uống ngụm nước rồi lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Coi bộ hành trình hoàn thành 10 vòng cực kỳ gian nan. Chỉ có điều qua hình phạt này chúng ta có thể thấy tình đoàn kết của 7 người bọn họ là như thế nào. Những người còn sức có thể tiếp tục như Đường Tam và Đới Mộc Bạch thì giúp khiêng bất đá trong sò của những người yếu sức hơn miễn là số đá ban đầu của bọn họ vẫn còn đủ là được. Đại sư xem ra có vẻ rất hài lòng với tinh thần đoàn kết cùng với sự kiên trì không bỏ cuộc của đám học trò. Như vậy mới xứng đáng với danh hiệu quái vật của sử lái khắc chứ. Mới đó đã gần trưa, xem ra bọn họ không ăn được cơm trưa rồi. Đám người của học viên Thanh Huy đã chờ từ sáng tới giờ, chỉ đợi lúc cả nhóm kiệt sức đánh trả vụ lần trước. Không ngờ tên béo lại là người lãnh đạo đầu tiên, dám ngang nhiên uy hiếp và bắt nạt đồng đội của đường Tam hắn, những kẻ này đúng là tự tìm đường chết. Đường Tam nhanh chóng đánh cho bọn chúng sừng hết cả mặt lên, tới mức cha mẹ còn không thể nhận ra. Thế là giải quyết xong ba tên vô dụng của Thanh Huy. Còn về phần tên béo, hắn dường như đã đói lại kiệt sức, đá trong giỏ cũng đã rơi ra hết. Đối thiểu gia điền trai mặc dù cũng đã rất mệt, nhưng vẫn lấy bớt phần đá trong giò của Mã Hồng Tuấn, khiến hắn cảm động khôn xiết. Chạy được một đoạn thì đến một bạch kiệt sức, đầu óc choáng váng. May mắn có đồng đội ứng trợ kịp thời, không thì ngã lăn nhào xuống đất mất. Hắn chấn an mọi người, bọn họ chỉ còn đúng một vòng nữa là hoàn thành rồi, nhất định phải cố gắng lên, không thể bỏ cuộc, càng không thể thua được. Mọi người ai nấy cũng đều đồng lòng quyết tâm chinh phục hình phạt mà đại sư đã giao phó, quả nhiên không ngoài dự đoán, chập chọn xế chiều cũng đã tới đích. Đới Mộc Bạch quyết tâm làm bạn đồng hành cùng Đường Tam thêm hai vòng nữa, nhưng vừa bước được vài vòng, cả hai đồng ngất lịm đi, Lúc Nam Chính tỉnh dậy, đã thấy mình ngâm trong buồn rồi, còn có cả lá thư mà đại sư nhắn gửi lại. Đới Mộc Bạch không ngờ lại có mặt ở phòng bếp đầu tiên, tiếp tới là Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc thành Cuối cùng thì bữa ăn mà bọn họ mong chờ cũng đã tới, cứ ăn và ăn, vì tất cả biết rằng bài học này chỉ là dạo đầu, những khó khăn sẽ còn rất nhiều ở phía trước. Cứ như vậy ngày qua ngày bọn họ đều cùng nhau chiến đấu, đều cùng nhau luyện tập, rồi cùng nhau chịu phạt, rồi lại được ăn uống no nê, rồi lại tiếp tục quay lại hành trình một ngày gian nan. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra cho tới hết 3 tháng. Đây cũng là lúc kết thúc buổi huấn luyện của đại sư. Đường Tam cũng vừa nhận được chiếc dương ám khí đã nhờ hai anh em nhà họ thiết làm, không ngờ kết quả ngoài mong đợi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên tiền béo bước vào, mặt mũi bị thương rất nặng, không biết kẻ nào ngông cuồng dám đánh hắn trọng thương thế này cơ chứ. Đối mộc bạch đi ngang qua cũng tiện thể hóng chuyện, Kể ra thì tên béo này theo đuổi vị mỹ nữ bán vé ở đấu trường đại đấu hồn trường, nhưng lại bị mỹ nữ chê vô vị. Trên đường về nhà thì vị cô nương này gặp phải kẻ biến thái. Hắn cũng là một hồn sư nữa và thấy chuyện bất bình, hắn đương nhiên là đại trượng phu nên phải ra tay cứu giúp. Ai ngờ đâu tên biến thái kia quá mạnh, lại còn là hồn tôn nữa, cho nên Mã Hồng Tuấn mới bị đánh ra nồng nỗi này. Đường Tam và Đới mộc Bạch nhất định phải giúp gã trả thù. Họ lặng lẽ trốn khỏi học viện, tránh lay động tới các lão sư, không ngờ lại bị tiểu vũ phát hiện. Chuyện trừ gian diệt ác này sao có thể thiếu được cồi chứ? Với lại còn là chuyện của con gái, sao có thể ngoảnh mặt làm ngờ? Đường Tam sau khi tới nơi tên béo bị đánh liền tương kế tự kế, biết rằng tên đó chắc chắn mạnh hơn đám người bọn họ nên phải có kế hoạch chủ toàn. Biết được ưu nhược điểm của hắn trước đã, chỉ có điều làm sao có thể biết hắn xuất hiện khi nào đây. Tiểu Vũ đột nhiên có ý hay, hay là dùng tiểu cô nương làm mồi nhử vậy? Quả đúng như dự đoán, tên này đã chú ý tới, Thấy Tiểu Vũ ngây ngô, hắn càng phấn khích, thuận lợi dẫn cô tới chỗ tối để dễ bề hành động. Đám người của Mộc Bạch vẫn luôn theo sát, không biết Tiểu Vũ định làm gì đây. Tên này cảm thấy đã đến lúc hành động liền ngang nhiên rời trò, không ngờ lại ăn một trưởng của chị nhà, khiến hắn choáng váng vô cùng. Không ngờ hồn kỹ thứ ba của Tiểu Vũ lại mạnh tới như vậy, cứ ra đòn liên tục khiến cho tên bất lạc kia không có cơ hội phản công. Đám người đới Mộc Bạch đứng xem cũng phải lạnh sống lưng với những chiêu thức đá và đối thủ của tiểu cô nương. Cuối cùng, tên kia nằm bất động, có lẽ 3 tháng tới hắn chắc chắn không thể xuống nổi giường rồi. Bọn họ vốn định rời đi, chuyện trừ gian diệt bạo cũng đã xong, nhưng Đường Tam lại nghĩ ra một trò rất thú vị đối với tên này. Không ngờ sáng hôm sau, Bất Lạc tỉnh dậy đã thấy bản thân bị cột lại, lại còn bị đem ra làm trò đùa trước mặt đám dân thường nữa. May thầy có anh em hắn đi ngang qua, liền nhanh chóng cứu hắn ra khỏi nỗi ô nhục bị người đời chế cười kia. Một tên là Lão Nga, một tên là Thiên, đều là hảo huynh đệ đối với tên Bất Lạc. Mối thù này, bọn họ nhất định sẽ trả thù cho hắn. Khóa huấn luyện tiếp theo của bọn họ sẽ là đại đấu hồn trường của Tác Thác Thành. Lần này sẽ không quy định về thời gian, ai lấy được ngân đấu hồn thì sẽ hoàn thành khóa huấn luyện này. Ngoài ra còn một điều lưu ý nữa, không những phải lấy được ngân đấu hồn cho bản thân mà còn phải lấy được ngân đấu hồn nhóm nữa. Nhóm của bọn họ tên sẽ là sự lày khắc thất quái, còn nữa, phải hứa với đại sư ba điều. Thứ nhất, không được để lộ mặt, lộ tên. Thứ hai, không được dùng ám khí, kể cả đường tam. Thứ ba, đó là mỗi ngày dù thắng hay thua thì mỗi người phải xuất chiến hai lần. Trong lúc chờ đợi, đại sứ bắt đầu chia nhóm đôi, ngoài ra còn phát cho mỗi người một cái mặt nạ và đặt cho bọn họ một cái bìa xanh mới. Như vậy thì sẽ không để bị lộ tên thật rồi. đối mộc bạch là tà mâu bạch khổ, áo tư tạp là hương chàng chuyên mày, đường tam là thiên thủ tu la, Mã Hồng Tuấn là Tào Hỏa Phượng Hoàng, Tiểu Vũ là Nhu Cốt Mỹ Thỏ, Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly, còn Trúc Thanh là U Minh Linh Miêu.